thì Android 1010 bây giờ nó sẽ có bản 2.0 và bản 2.4 thì ờ, tùy theo điều kiện ờ, và mục đích sử dụng của anh chị thì anh chị sẽ thấy cái bản nào phù hợp qua cái ờ, bảng báo giá lăn bánh này thì trong các video em cũng chia sẻ với quý anh chị về giới thiệu về các cái phần nâng cấp của chiếc xe Outlander R20 thì hôm nay em sẽ báo giá là uh, em sẽ giới thiệu lại với quý anh chị để những uh, quý anh chị nào chưa biết thì có thể lắm được đây là bản Outlander 2.0 Premium bản cao cấp ấy ạ thì nó sẽ có các điểm nâng cấp ví dụ như ở phía phía đằng trước mặt này thì anh chị sẽ thấy là cái mặt ca lăng này cái cản này Đấy, thì nó sẽ nâng cấp trông nó đẹp hơn đây dạng tổ ong này đấy là nhiệt dạng tổ ong Đấy, cản này trước này nó thiết kế vuông hơn rộng hơn so với đời đời trước ạ đèn pha đèn cốt đều là đèn led hết đèn sương mù đều led Đấy tiếp theo là ở cái phần à, hông xe thì cái na răng của nó thì thiết kế mới trông nó đẹp hơn na răng 18 inch uh, xe bản cao cấp nó sẽ được à, khuyến mại cam 360 toàn cảnh anh chị nhé và trên gương chiếu hậu này trên gương chiếu hậu này sẽ được uh, tích hợp là cảnh báo điểm mù cảnh báo phương tiện cắt ngang để quý anh chị uh, uh, chú ý quan sát khi ờ, có phương tiện vượt hoặc là đằng sau khi anh chị lùi đó là cái điểm an toàn của chiếc xe này nâng cấp hơn cái bậc lên xuống của chiếc xe Outlander anh chị đang thấy đây thì nên là khách hàng là lắp thêm đây là cái chi phí ờ, ngoài phát sinh thêm anh chị nhé còn nguyên bản của nó thì bạn ờ, quay giúp mình ở ờ, cái, xe này nguyên bản của, nó thì nó sẽ như thế này thôi nó không có ốp bậc lên xuống như thế nếu chị muốn lắp thêm thì khi mua xe thì cứ liên hệ với em Tuyền bên em có cung cấp luôn cái phụ kiện để lắp thêm như thế này Đấy. Dạ. đến cái phần đuôi xe thì có thêm cái đuôi nước gió và cảm biến lùi của chiếc xe nó đã được tích hợp trên xe rồi tất cả đằng sau của chiếc xe Outlander trông cũng đẹp hơn này so với đời cũ đấy là để năm cấp ở bên ngoài xe để quý chị thấy được à, phần bên trong xe thì xe này à, nội thất thì nó là nội thất màu đen và ghế da nguyên bản anh chị nhé có thêm điểm nữa là điểm à, của chiếc ghế à, lái này trước nó là 8 chỉnh điện 8 hướng thì bây giờ là chỉnh điện 10 hướng cái chỉnh điện 10 hướng này có thêm cái chức năng là nâng tựa phần lưng này giúp anh chị đỡ mỏi lưng kia đi đường xa thì nó thay vì anh chị thêm cái gối để tựa lưng thì anh chị sẽ không cần phải cái đấy nữa anh chị chỉnh được để tựa lưng Ở ờ, đó là những cái điểm nâng cấp của chiếc xe Outlander bản 2.0 Forever em gửi tới quý anh chị để quý anh chị biết được hiện tại bên em có sẵn xe Outlander đủ các màu trắng, đen, đỏ, nâu và xám xanh để quý anh chị lựa chọn nhé. Đây, bãi xe đây là một à, phần của bên em. Còn rất là nhiều xe để quý anh chị lựa chọn đủ màu luôn. Đấy, thế anh chị sẽ à, đến đây xem mà cân nhắc xem màu nào phù hợp với à, mình nhất ạ. Đấy. Thì uh, chúng ta sẽ cùng uh, vào xem bảng báo giá chi tiết từng mẫu xe Outlander 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 tiêu cao cấp và 2.4 DL020. Giá xe, giá lăn bánh và chương trình khuyến mại của nó anh chị nhé. Bảng báo giá xe Mitsubishi Outlander tháng 8 năm 2020. Anh chị nào đang quan tâm vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Thì uh, qua bảng báo giá này thì em hy vọng là uh, đã cung cấp đủ các thông tin cần thiết liên quan với uh, dòng xe Outlander mà quý anh chị đang quan tâm anh chị nào đang ở Sài Gòn ấy, giá lăn bánh của chiếc xe Outlander bản tiêu chuẩn 2.0 CVT đấy thì ờ, là 875 triệu ở Hà Nội là 885 triệu các tỉnh uh, áp thuế 6% thì là giá lăn bánh là 866 triệu và tỉnh ờ, áp thuế 5% là tỉnh còn lại thì giá lăn bánh của là 860 triệu đối với bản uh, Outlander 2.0 Premium bản cao cấp đấy thì giá lăn bánh của nó ở Sài Gòn là 1 tỷ 005 triệu ở Hà Nội là 1 tỷ 015 triệu các tỉnh áp thuế 6% thì là giá lăn bánh của nó là 996 triệu và các tỉnh còn lại là 988 triệu đối với bản Outlander 2.4 Premium thì giá lăn bánh ở Sài Gòn là 1 tỷ 138 triệu ở Hà Nội là 1 tỷ 147 triệu à, và các tỉnh mà áp thuế 6% ấy, thì giá lăn bánh nó là 1 tỷ 130 triệu và các tỉnh còn lại là áp thuế 5% thì là 1 tỷ 120 triệu anh chị ạ chương trình khuyến mại của chiếc xe Outlander tháng 8 này những ngày đầu tháng 8 này thì uh, bên em đang khuyến mại uh, với các dòng xe là camera hành trình và trải sàn da còn đối với bản Premium 2.0 và 2.4 thì có thêm là camera 360 nữa và cảm biến lùi tích hợp trên xe luôn anh chị nhé còn ghế da thì tất cả các bản đều có ghế da rồi nếu anh chị ờ, nào mà tài chính ờ, vẫn còn ờ, chưa đủ hơi yếu một chút thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị mua xe trả góp lên tới 80% giá trị của xe thì số tiền tối thiểu anh chị cần có để lăn bánh một chiếc xe thì đối với bản tiêu chuẩn 2.0 thì giá lăn bánh của nó ở Sài Gòn anh chị cần tối thiểu là 228 triệu 600 ở Hà Nội là 238 triệu 600 và Ờ, ở, các tỉnh áp thuế 6% thì là giá lăn bánh của nó là 219 triệu 600 còn à, các tỉnh còn lại thì là 213 triệu 600 đối với bản Outlander 2.0 mà Premium bản cao cấp ấy, thì à, ở Sài Gòn là anh chị cần tối thiểu là 259 triệu 400 nghìn để lăn bánh với Hà Nội thì là 269 triệu 400 và các tỉnh áp thuế 6% thì là 250 triệu 400 và các tỉnh còn lại các tỉnh thành còn lại thì ờ, giá lăn bánh của nó tối thiểu chỉ cần là 242 triệu 400 ạ. Ờ, đối với bản Outlander 2.4 Premium sản xuất năm 2020 ạ vừa ra tháng 8 này thì giá lăn bánh của nó ở Sài Gòn mà chỉ cần tối thiểu là 308 triệu 400 ở Hà Nội là 317 triệu 400 và tỉnh áp thuế 6% ấy, thì ờ, anh chị cần tối thiểu là 300 triệu 400 nghìn và các tỉnh ờ, còn lại thì ờ, áp thuế 5% thì ờ, giá làm bánh tối thiểu anh chị cần là 290 triệu 400 nghìn thì uh, em sẽ tính uh, sơ qua cho anh chị để nắm được nếu anh chị vay trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất là 0,78% một tháng thì số tiền vay bản Aneder 2.0 CUT này bản tiêu chuẩn này là 646 triệu vay trong vòng 5 năm và lãi suất 0,78% một tháng thì tháng đầu tiên anh chị phải trả là 16 triệu bao gồm cả gốc cả lãi thì tháng thứ hai thì nó sẽ giảm hơn nó chỉ tầm khoảng 15 triệu 800 ờ, thôi Đấy. thì ờ, đối với bản Alender 2.0 Premium thì số tiền vay của anh chị là 745 triệu tương đương với lại 8% giá trị của xe đấy thì ờ, hàng tháng anh chị phải trả trong vòng 5 năm ấy là số tiền tháng đầu tiên là 18 triệu 450 nghìn tháng thứ hai sẽ chỉ còn tầm khoảng 18 triệu 200 thôi đối với bản Outlander 2.4 Premium thì à, số tiền anh chị vay ở ngân hàng là 830 triệu thì à, hàng tháng anh chị phải trả trong vòng 5 năm là cả gốc và lãi tháng đầu tiên là 20 triệu 550 nghìn tháng thứ hai sẽ tầm khoảng 20 triệu 300 nghìn Đấy. lãi suất sẽ, ờ, sẽ tính theo dư nợ giảm dần anh chị nhé nên là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 giây phút vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.